Tôi xin phát biểu về những góc khuất, những tiêu cực trong đấu giá quyền sử dụng đất thời gian qua. Thứ nhất là tình trạng thắng thầu bỏ cọc, thổi giá đất lên cao. Việc thắng thầu bỏ cọc không còn là chuyện hiếm trong đấu giá đất ở nước ta với muôn vàn lý do. Song vừa qua, không ít nhà đầu tư đã lợi dụng chiêu trò này, thắng với mức đấu giá cao chót vót, sau đó bỏ cọc nhằm kích giá đất, thổi giá đất để thao túng thị trường làm lợi cho một nhóm thiểu số. Việc trả giá quá cao rồi bỏ cọc như vừa qua đã dẫn tới nhiều hệ lụy. Lấy ví dụ ở Thủ Thiêm, ngay sau cuộc đấu giá đất, nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá trúng thầu, thực chất là giá ảo để té nước theo mưa, đẩy giá đất, giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh lên cao để kịp thời bán ra một số lượng lớn nhà, đất mà họ đã mua gom trước đó. Có những nhà đầu tư thì còn lợi dụng để nâng giá trị cổ phiếu trái phiếu của mình. Nguy hiểm hơn là có những người còn lợi dụng để đánh võng giá trị tài sản bảo đảm cho các khoản vay ngân hàng. Mà nếu thực hiện chót lọt là có thể rút ruột các ngân hàng.